trong mùa dịch Covid-19 làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu đi du lịch. À, một sân bay ở Đài Loan Trung Quốc đã nảy ra một sáng kiến khá là thú vị. Đó là mở dịch vụ chuyến bay giả cho phép hành khách làm thủ tục lên máy bay như bình thường, thế nhưng lại xuống máy bay ngay sau đó. Sân bay Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc là nơi cung cấp dịch vụ chuyến bay giả bắt đầu từ sáng qua. Số hành khách lượt đầu tiên là khoảng 60 người, các hành khách được làm thủ tục nhận thẻ lên máy bay, đi qua cửa kiểm soát an ninh và bước vào một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không China Airlines. Họ cũng được thoải mái chụp ảnh mình đang ngồi trên máy bay để làm kỷ niệm. Tuy nhiên chỉ có một điều không giống các chuyến bay bình thường, đó là máy bay không hề cất cánh. Thông thường tôi bay ra nước ngoài vài lần trong năm, nhưng năm nay tôi đã phải ở nhà quá lâu vì dịch bệnh. Tôi cảm thấy may mắn khi được thỏa mãn phần nào sở thích đi du lịch với dịch vụ chuyến bay dài như thế này. Trước đó hơn 7.000 người đã đăng ký dịch vụ chuyến bay giả, nhưng sân bay chỉ chọn ngẫu nhiên vài chục người được trải nghiệm. Dự kiến trong vài tuần tới, sân bay sẽ cung cấp thêm những chuyến bay giả để phục vụ những tín đồ du lịch đang buồn chán vì phải ở nhà quá lâu vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc dù không ảnh hưởng quá nặng nề do Covid-19 nhờ các bước phòng ngừa sớm và hiệu quả, nhưng vẫn quyết định đóng cửa từ giữa tháng 3 vừa qua. Chính quyền Đài Loan Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên đi nước ngoài trừ khi thật sự cần thiết.